xuống giá chút nha cái bên nào cũng cao giá là é à gì vậy coi đi coi được không kệ coi đi thử coi được không coi đi nè không được không mỗi người nó vậy nè xin ra coi nhìn mặt anh hoài chán muốn chết anh chào chị chị chào em trời ơi, sao mắt chị đắm đuối vậy chị đắm đuối thay cho bạn ấy là ấn tượng với chị ở cái nhìn ban đầu cảm ơn em rất là nhiều mời em ngồi dạ, em tên gì em tên là Mai hiện em hiện tại là 21 tuổi em làm à, sale cho một công ty du lịch làm sale cho công dạ. ty du lịch 21 tuổi dạ xin mời bạn trai mời bạn ngồi cho em cho anh wow. bạn à, đang làm nghề gì vậy à, thú thiệt là em đang làm chung ngành với lại bạn kế bên nãy bạn nghe rồi dạ vâng ạ bạn làm du lịch luôn dạ em làm hướng dẫn viên du lịch hướng dẫn viên du lịch dạ. trời ơi sao phù hợp quá vậy phù hợp quá Dạ em tên là Nguyễn Trung Nam, năm nay 23 tuổi 23 lớn hơn bạn kia 2 tuổi Dạ Làm chung nghề và bánh trai gọi là bánh thỏn á Bánh thỏn <laughs> à, Mai nè Dạ Em bắt đầu à, làm cái công việc du, ờ, ờ, du lịch này được bao lâu rồi? À, dạ thường à, em mới bắt đầu được 6 tháng thôi chị tại vì em mới tốt nghiệp chị nghĩ mai đi nhiều nơi tiếp xúc làm việc nhiều như vậy thì mai phải có nhiều mối quan hệ chứ tại sao lại một mình tại sao vẫn cô đơn chiếc bóng à, dạ cái đó cũng là lý do em gặp gỡ nhiều người quá có lẽ là làm cho em trốn và ngợp quá nên đi bảo quà phải không ngày dạ, nào cũng gặp vậy hết thì bảo quà rồi dạ đúng, đúng không rồi. bạn trai tôi thấy rằng bạn hình như là mặc đồ có vẻ nghiêng về hoài cổ nhiều quá thứ thật là với anh quyền linh là em ờ, thích ờ, những cái gì thuộc về ngày hôm qua em yêu ờ, những công trình kiến trúc của pháp và đặc biệt là cái nhịp sống của sài gòn xưa rất là chậm và rất là lặng hình như dạ vâng. thấy bạn có một cái America vâng đây là một có thể gọi là đây là một người bạn của em à, nếu được thì chắc là sẽ gửi tặng các bạn một bài được không ạ người ta biết thổi kèn thế thì em có um, sở trường gì không hay sở thích gì không em giới thiệu đi dạ sở thích của em là cũng là thích hát hát em hãy hát một đoạn nào đó một bài hát một khúc hát nào đó mà em thích nhất gửi tặng bạn nam cũng như là tất cả chương trình à, dạ được ạ rồi vỗ tay em đi trên có non mọc ôm đôi bờ đường đêm rục rèo qua nhịp cầu tre quê hương em mơ ngồi thành sông nhà tranh nguyên thêm mấy sông vượt mấy đồi dầu trời lên đỉnh cao mây núi cũng lặn lội về thăm anh nghe tiếng hát giọng hát bên đây như thế nào anh lên anh nhận xét không ngọt ngào đôi khi nó thấy hụt hơi chút xíu hụt hơi là vì người ta run mình đang nói về cảm xúc mình đang nói về cái âm điệu rất là nhẹ nhàng Thế tôi bây giờ cho em tò mò em hỏi bạn nam bên kia là cái mẫu người lý tưởng của bạn nam bên kia là như thế nào Để xem bên đây người ta có đáp ứng được không nè Thú thật là mẫu người lý tưởng của em lại ờ, là một mẫu mẫu người khá truyền thống khá truyền thống bên à, đây là à, quá nhưng, truyền thống nhưng luôn. mà cũng hơi bất ngờ là bởi vì ờ, em nghe cái bạn đang ngồi bên kia mặc áo dài bởi vì ờ, với em chiếc áo dài là chiếc áo đẹp nhất mà người con gái đâu mà tôi thật sự là tôi không tin bạn hả bởi vì một người đẹp trai thế này dễ thương thế này cũng tài năng thế này tại sao bạn không có bạn gái tôi không tin điều đó à, thú thiệt với anh là đã từng có bạn gái thì đúng <laughs> khi mà em nói với họ là mình làm hướng dẫn thế là các bạn bỏ đi một nước các bạn cứ sợ là hướng dẫn đi đây đi đó thế nào cũng đông đưa nhưng mà thực sự là riêng riêng bọn em có thể nói là không biết bạn bên đây có đồng, đồng ý hay không là hướng dẫn bọn này cũng rất là trung tình đúng không ạ à? à thế thì em có đồng ý với cái lời giải thích của bạn trai bên kia hay không em nghĩ thì uh, ngành nào cũng vậy tùy mỗi theo mỗi người thôi chứ không thể nào quay được cả nắm hết riêng em thì mẫu người lý tưởng của em là như thế nào dạ đầu tiên là em thích người bạn của em uh, lạnh lùng hả À, thường thì à, làm nhiều hơn là nói em không thích người ta nói con trai mà nói nhiều em không thích <laughs> bên đây nói hơi nhiều nha hướng dẫn viên du lịch là nói hơi nhiều đấy ờ kỳ vậy chết rồi nói nhưng mà nói đúng lúc đúng chỗ thôi đừng có nói nhiều quá đúng rồi cái đó người ta nói hái ra tiền đó em ở đây nói nhiều chỗ chỗ nào có khách đều nói hết bạn trai dạ. à, người ta thường nói rằng là thường trong nghề khó yêu nhau lắm bạn nghĩ như thế nào câu nói này à, người trong nghề thì hiểu về cái tính chất công việc của nhau và có thể thông cảm cho nhau nhưng nếu hai người cứ bạn cũng về hướng dẫn viên du lịch ví dụ như bạn gái của bạn cũng hướng dẫn viên du lịch hai người về có con xong mà hai người đi hướng dẫn viên du lịch hết vậy thì con ai sẽ hướng dẫn <laughs> chắc là sẽ là một mà trong hai người đi còn một người ở lại bạn nghĩ à. bạn gái bạn đi hay là bạn đi người xưa có nói là người đàn ông thì xây nhà người đàn bà thì xây tổ ấm do vậy là chắc là người đàn ông sẽ đi à, mai nè bên đó bắt bạn là phải ở nhà để lo cho đàn con thơ ngây thì bạn nghĩ sao em không đồng ý nhà không đồng ý dạ yeah. em đồng ý là em có thể ở nhà đó là nghĩa vụ và trách nhiệm nhưng mà người bạn của em cũng phải hiểu được là em phải được đi ra ngoài em vẫn khao khát được làm việc vẫn được làm việc à, em không thích mẫu người như thế nào em không thích uh, mẫu người đàn ông uh, đầu, đầu tiên là em nói rồi đó là nó nhiều rồi à, tính gia trưởng phải bắt theo ý của của của họ đã bắt ở nhà là người ta không có ở nhà đâu đó dạ không rồi đó không rồi đó hiểu rồi đó sao còn mẫu người của em thế nào à, vừa vừa có thể lo được à, việc ở chỗ làm nhưng mà vừa có thể phụ với em tức là em sẽ phụ với lại người người bạn của em để lo chuyện nhà được đồng ý cho em đi làm rồi đó bên kia đã nhượng bộ còn bên này thì chúng ta tính sao trước kia tính sao thì để chị nhìn cái đã xuống giá một chút nha chứ bên nào cũng cao giá là ế à cái gì vậy anh xích đá coi đi coi được không kệ coi đi thử coi được không coi đi nè không được không mẫu người nó vậy nè xích ra coi nhìn mặt anh hoài chán muốn chết wow. <laughs> em chào chị chị chào em trời sao mắt chị đắm đuối vậy chị đắm đuối thay cho bạn ấy chị không ngờ nãy giờ chị không ngờ chị rất là bất ngờ chị rất là ấn tượng với bạn gái của chị bên đây rồi nhưng mà chị nhìn thấy em rồi chị còn thấy em mong manh hơn nữa mong manh như lá cỏ chào em trời ơi chị bất ngờ quá chị bất ngờ quá em lần đầu tiên chị coi xong mà chị xin giữ bí mật coi gì em tự nhìn dạ coi mặt coi mặt bạn trai giùm <coughs> bây giờ anh sẽ xem ờ, giùm em là anh hướng dẫn viên du du lịch cho em dạ ok anh gì em giật mình em thấy mặt anh quyền lên mà em giật mình bạn kia thích hoài cổ ở đây không có cổ áo dài không cổ nhưng mà cũng hơi hiện đại cũng dễ thương cao mét chín để chơi vậy thôi chứ à, tôi thấy à, rất dễ thương bạn à, thí dụ như bạn thích hoài cổ nhưng người kia quá hiện đại thì sao à, em nghĩ là khó có thể hòa hợp được khó thể hòa hợp đúng không dạ vâng và bây giờ chúng ta thử gặp nhau chúng ta sẽ biết điều đó xem có hòa hợp hay không nào mời em kéo màn lên xin mời các bạn có 2 phút xin mời chào anh à, chào bạn dạ à, bạn có hay đi tour không dạ có từ rảnh đang hay làm gì à, ngủ à dạ chắc là bạn ngủ nhiều lắm ha dạ đúng rồi dạ anh cũng hồi cổ thiệt bữa nay mẹ mặc cái giày trắng thì chắc hợp với anh hơn nếu mà cầm thêm bông sen này quá hợp ờ à, đúng rồi bông súng luôn không dạ bông súng nấu canh chua chị trời ơi đốt chát với tôi quá du lịch mà lanh quá Ờ, quê anh Trần Vinh ạ à? à, quê anh miền Tây à? à dạ, quê miền Trung Quê anh tỉnh nào? À, Bình Thuận Có thích Thanh Long không? Ờ, dạ có Được á Dạ Sao ạ? À? Không Là à. anh thích Thanh Long Anh thích Thanh Long Thì gặp nhau nói chuyện khác, nói chuyện nói chuyện Thanh Long Hết giờ Gì nhanh Làm giật mình Gì nhanh vậy? Bây giờ mình nhấn chuông mình hẹn hò rồi mình muốn nói gì mình nói bây giờ à, theo quy định của chương trình các bạn hãy đặt tay ra phía sau ghế có một cái nút màu đỏ trong vòng 3 giây nếu như các bạn đồng ý muốn hẹn hò với nhau thì các bạn sẽ nhấn nút còn nếu các bạn không muốn hẹn hò với nhau thì các bạn không cần nhấn nút bây giờ các bạn hãy đặt tay vào vị trí đi ạ ba hai một bắt đầu nhấn chúc mừng hai bạn nghĩ rằng à, hai bạn chỉ chờ đợi cái giờ phút bấm lâu lắm rồi thành ra chưa kịp đếm hết các bạn bấm trước rồi bây giờ bạn còn thích hoài cổ nữa không chắc là phải thay đổi chút bạn à, cảm nhận thế nào mà bạn à, nhấn nút à, với người bạn gái bởi vì em nghĩ là một người đã tự tin khoác lên mình một cái áo dài một chiếc áo dài đặc biệt là của người việt nam thì à, người đó phải là người việt nam Ừ. chắc tôi không mặc áo dài chắc tôi không phải người việt nam quá à à, chiếc áo dài ấn tượng đối với bạn dạ tôi hỏi ý bạn là đối bạn gái của bạn kìa dạ chắc là cùng ngày có thể hợp tác được còn em sao là em lại nhấn nút chọn bạn trai kế bên ừ, em thấy hay hay hay hay hay chỗ nào thì anh đã đàn em hát được à, anh đã thổi kèn em hát được à chúng ta có thể kết hợp nhau ra đường chúc mừng các bạn đầu tiên sẽ là xuất hiện của một bạn trai xin mời bạn mời bạn ngồi cà ra giống áo mình quá không à, bạn đeo cà vát màu đỏ là hình như là nay may mắn đó <laughs> bạn tên là gì dạ em là nguyễn văn hùng nguyễn văn hùng dạ bao nhiêu tuổi 29 tuổi 29 tuổi cao mét mấy mét 65 thấy hơi cao rồi nha cân nặng nặng bốn mươi mấy ký này hơi gầy chút ha thôi gặp bà bạn nữ bên kia xem sao và bây giờ xin mời bạn nữ của chúng ta em tên gì dạ em tên là phạm thị mỹ ngọc Phạm Thị Mỹ Ngọc năm nay Ngọc dạ. bao nhiêu tuổi nè? Dạ năm nay em 25 tuổi 25 tuổi dạ. 25 với 29 là cũng xứng đôi anh Linh nhỉ? Đúng rồi cũng hợp lắm đó Hiện giờ là em đang làm gì? Dạ hiện tại em đang làm nhân viên văn phòng tại à, tổng công ty Hà Nội Telecom chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Ở ờ, nhân viên văn phòng thì chắc là ờ, công ty của bạn cũng có nhiều bạn nam chứ đúng không? Mấy anh nam cho công ty em có gia đình hết rồi. Có gia đình hết rồi. <laughs> thiệt là thiệt tình anh thấy không? Rất là dễ thương, rất là duyên dáng. Các bạn trai trong công ty là có gia đình hết rồi. À, <laughs> cho nên hôm nay là đến đây để nhờ giờ cát tường với quyền linh đó thì yên tâm giờ... yên tâm bên đây hình như chưa có gia đình à chắc chắn là như rồi bạn đang làm nghề gì à, hiện tại đang làm à, giám đốc một công ty sửa chữa laptop giám đốc công ty nha sửa laptop các bạn dạ lâu chưa lâu rồi đã bao giờ yêu chưa rồi yêu rồi mấy lần yêu rồi hai ba lần tại sao lại không thành công vì tính chất công việc của em là nó không có định thời gian làm việc tức là bạn làm việc uh, bất kể giờ nào cũng thể làm việc thường người ta đi làm á là về có giờ có giấc ừ. mình đi làm nhiều khi ờ, không biết là mấy giờ về rồi cái này khó kiếm người yêu rồi nha có giờ giấc lộn xộn á vậy còn bạn nữ của chúng ta thì là bây giờ là em đang làm nhân viên văn phòng thì trước đây em có làm công việc gì nữa không dạ trước đây thì em từng là cán bộ đoàn vậy là chắc ờ. sinh hoạt đoàn đội cũng dữ lắm đây đúng không dạ cũng ờ, có thâm niên khoảng ờ, gần tám chín năm gì đó chị à và bây giờ cái uh, em hoạch định trong tương lai của mình như thế nào hiện tại em có một công việc cũng tương đối ổn định thì em cũng chỉ muốn tìm một nửa còn lại cho mình thì cũng muốn uh, có một ý định là sẽ tiến tới hôn nhân với một người đàn ông chững chạc Ờ. nói chung là mình nghiêm túc để dạ. đi tìm một nửa của mình dạ, đúng, đúng không rồi, em dạ. à, vậy thì à, em mong muốn cái người bạn đời của mình sẽ là người như thế nào em cũng không có tiêu chuẩn gì về ngoại hình hết ừ. thường thì người ta nói là qua cách giao tiếp thì người ta sẽ biết được cái tính cách của nhau thì mới biết là mình có hợp nhau hay không ừ. và đặc biệt em rất thích người là chững chạc và đặc biệt phải đàn ông là phải có tính quyết đoán ờ, 29 tuổi thì chị nghĩ cũng là chững chạc rồi đó giám vâng. đốc mà rất là chững chạc mới làm giám đốc à đúng rồi chắc là cũng phải quyết đoán lắm đây mới quyết định được những cái công việc trong công ty của mình đúng không nè vậy bên đó có yêu cầu gì về bạn nữ của mình không chứ bên đây là rất nghiêm túc muốn tiến tới hôn nhân nha nhưng mà bên đó muốn ờ, người đàn ông như thế nào về ngoại hình chắc chắn là bạn nam phải cao hơn em để bù trừ lại cho em rồi à, thì ốm thì càng tốt tròn như em thì cũng không sao gì vậy gì mà ốm thôi mà gì mà rần bên rần đây vậy? là dư xăng đáp ứng nhu cầu của bạn bạn thấy ống hút chưa <laughs> rồi vậy yêu cầu của bạn nam bên đó như thế nào nè tìm một người à, bạn đời là một người à, độc thân vui tính nè à, dễ hòa nhã với một cái cộng đồng để gắn kết mọi người ở gần lại nhau hơn Trời bên đây ta sinh hoạt đoàn đội rồi là đương nhiên là người ta sẽ rất là có cái khả năng mà có thể đứng trước đám đông rồi, rồi gắn kết mọi người là Vậy chuyện hỏi đương nhiên. bạn nha, bạn thích người bạn gái bạn là cao hay ốm hay lùn hay mập? Cao, dạ, tóc dài. Có tóc dài. Tương đối cao. Tương đối không thấp. Rồi còn gì nữa không? Vui. Vui. Quá vui. <laughs> bạn không thích người như thế nào? không thích là những người ta nói năng mà nó khô quá nó cọc lại đó. nãy giờ bạn nghe bạn gái bên kia cái giọng có khô không hơi khô khô hơi khô khô <laughs> em em dạ, em ướt chút xíu thôi em ướt lên đi dạ tại bình thường thì em vẫn nói chuyện giao tiếp như vậy với khách hàng trong công ty thôi cho nên nếu em ướt hơn chắc không được quá à, đúng rồi người ta làm việc là có chừng mực dạ. thôi chứ bây giờ ướt quá nhão quá làm sao hồi đó giờ bạn đã trải qua hai ba mối tình đúng không bạn đã hôn chưa chưa trời 29 tuổi chưa hôn luôn 29 tuổi mà chưa hôn bạn có trung thực không có trung thực rồi còn bạn nữ em à đó giờ dạ. em có hôn chưa dạ có có ha tao có đàng hoàng em nghe một người đàn ông 29 tuổi trải qua mấy mối tình mà không có hôn em có tin không Dạ cũng tùy từng trường hợp cũng có thể tin được à, Bên đây có niềm tin với bên kia rồi đó nha <laughs> Vậy thì em bao lâu rồi em không có bạn trai? Dạ chắc cũng khoảng ờ, hơn năm rồi hơn năm rồi cũng lâu rồi bao nhiêu lâu bạn chưa có bạn gái thôi bây giờ mình à, phải à, kết nối nhanh nhanh đi anh linh ơi hai năm hả hai năm dạ. chưa có bạn gái luôn nếu này đồng ý hẹn hò bạn có định là chúng ta sẽ tiến tới hôn nhân không có có rồi chắc chắn chứ dạ bạn nữ thế nào dạ bên em... đây ngay từ đầu là người ta nói người ta đã muốn tiến tới hôn nhân rồi à. nhưng mà chị hỏi em một câu nữa thôi trước khi chị qua bên kia chị coi mặt bạn trai dùm cho em là cái điều gì em mong muốn nhất trong cái thời điểm này khi mà em có bạn trai thật sự thì nói chung điều mong muốn nhất là mọi chuyện phải diễn ra một cách thật là tự nhiên tự tình nhiên. cảm là xuất phát từ hai bên nói chung là phải có những cái quan điểm những cái tính cách phù hợp với nhau thì khi đó mình tìm hiểu nó nó sẽ đỡ bị khô và bị thôi giống như anh đó nói vậy đó bây giờ chị sẽ coi mặt anh đó dùm cho em ha dạ cái gì mà hồi nãy mà nói cái gì mà mà ở dưới mà vỗ tay rần rần rần ốm ốm nhom ốm nhách ha không ơi à, ốm vừa vừa phải sáu mươi lăm kg <laughs> chào chị <laughs> chào em cái này hút trái dừa phải cần năm cái ống hút nó mới hết được cái dừa hút một ống chừng nào mới hết sống mũi cao à. giò cò <laughs> được rồi em chị thấy là bên đó với em là cộng lại là bù trừ ra là vừa à. chị thấy rất là xứng đôi chà câu này nói nghe dễ bí mật đôi. nha hai bên cộng lại bù trừ không lẽ bạn này cao bạn kia thấp không lẽ bạn này ốm bạn kia mập không biết phải giờ để coi thử coi sao nha muốn biết xem hồi sau ừ. sẽ rõ sao anh sao anh xứng đôi không anh hơi bị sững nha hấp dẫn à <laughs> bây giờ bạn đang tưởng tượng bạn gái bên kia thế nào có thể là gần gần gần giống với ý tưởng mình nói rồi gần gần giống giống à ha vậy thì bạn có hồi hộp giờ chờ đợi cái giờ phút được gặp mặt không có chứ có <laughs> vậy thì mình đừng làm mất thời gian của hai bạn đó linh ơi rồi chúng ta kéo à, màn lên nào mặt về nhau chữa từ từ đừng có liếc qua liền thấy siêu mỏng chưa dạ. từ phía sau là siêu mỏng rồi đó rồi xin mời bạn nhìn phía trước là mỏng lét luôn rồi riêng quyền linh và Cát tường thấy hai bạn rất là xứng đôi nhưng mà quyền quyết định vẫn là hai bạn bây giờ hai bạn sẽ có 2 phút để tâm tình với nhau để tìm hiểu với nhau hai phút bắt, bắt đầu, đầu. chào bạn dạ em chào anh chắc em đi làm nhiều đúng không thì em đã nói là trước đây em từng là cán bộ đoàn rồi thì nhiên cũng có nhiều cái hoạt động cũng tham gia rất là ừ, nhiều Nhưng cái hoạt động nó rất là vui rất là bổ ích cho xã hội dạ đúng rồi tham gia ngày hội tình nguyện về cộng đồng thì rất là nhiều thế ờ, theo bạn thì có những như vậy thì tại sao mà không tìm được mối tình mà phải dùng đến chương trình không Dạ, tại vì em nói anh biết đâu thì trong cuộc đời em gặp rất là nhiều cái duyên kỳ ngộ Biết đâu khi đến chương trình em sẽ gặp được cái duyên của mình thì sao? Vậy là em có kỳ vọng khi mà uh, gặp một người đó mà Nói chung là hợp một phần với mình thì mình có muốn tiếp không? dạ thì nếu không kỳ vọng cho em không đến đây rồi hết giờ Trời ơi, lần đầu tiên á anh Linh Em nghe hai bạn mà nói chuyện với nhau không cần MC nhắc nhở Và bây giờ thì cái thời khắc quan trọng nhất đã đến à, Anh Quyền Linh sẽ đếm từ 1 đến 3 Các bạn hãy đặt tay của mình ra phía sau ghế Nếu đồng ý các bạn các sẽ bạn nhấn đồng nút. ý các bạn nhấn nút Không đồng ý khỏi nhấn nút một hai ba chúc mừng hai bạn ông trời đã sinh hai bạn ấy ra để bù trừ cho nhau để hòa hợp với nhau để tạo ra một cái điều gì đó đẹp nhất chúc mừng hai bạn à, lý do tại sao bạn lại hẹn hò với bạn nữ rất đơn giản là dễ hòa nhập với một cái cộng đồng cũng giống như em thôi còn em tại sao em lại chọn bạn trai đứng kế bên em thấy ảnh cũng là một người chịu khó làm việc thứ hai là ảnh cũng thích tham gia những cái hoạt động cộng đồng em rất là thích người bạn trai như vậy rồi ý tưởng lớn là gặp nhau và mong rằng đây là một cái điểm khởi đầu cho một mối quan hệ tốt đẹp và bền vững của các bạn cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình và bây giờ chúng ta hãy hướng mắt nhìn lên phía trên sân khấu để chào đón bạn nữ của cặp đôi thứ hai. Xin mời bạn. Ủa, cái gì vậy? Cái vụ gì đấy? Gì vậy? Gì vậy? Trời ơi, cái gì vậy em? Em tặng chị hả? Ôi trời trời trời Đâu, ôi, trời, trời ơi, trời ơi, trời ơi, tôi bự vậy mà tôi sách không nổi mà làm cái gọn hơi vậy trời Là sao vậy em? Em tự giới thiệu chị làm chị sốc quá Mời em ngồi Dạ Sao sao, vụ gì đây? Dạ, cái này sở trường của em Sở trường của em là khi khi khiên bao hả không dạ không phải khiên bao à là được coi như là show show sức mạnh đó hả dạ trời ơi trời ơi dạ. bây giờ chị nói cái gì em không vừa ý là là coi như là em quay qua em đưa một cái là chị đi luôn á hả dạ, rồi à, hợp quá sự em... xuất hiện của nó hơi ấn tượng đúng ấn tượng <laughs> ấn tượng quá anh ơi để xem sự xuất hiện ở đây có ấn tượng bạn hay không nào xin mời bạn trai gì vậy gì vậy chào đón bạn đến với à, bạn muốn hàng hòa chào anh bạn tên là gì ờ, em tên là minh thắng minh thắng đang làm gì ờ, hiện nay em là nhân viên văn phòng của bắc sơn bạn bao nhiêu tuổi rồi ờ, năm nay em 24 rồi anh à, linh ơi kia anh à, linh ơi ừ. tại vì à, em em hơi sơ suất một tí là vì bạn nữ bên đây xuất hiện lên sân khấu là quá ấn tượng nên em cũng chưa kịp hỏi tên gì luôn nữa bây giờ em mới hỏi nè bây giờ là em tên gì bao nhiêu tuổi dạ em tên thanh thủy thanh thủy dạ 22 tuổi thủy 22 tuổi bây giờ em trả lời cho chị biết là chị tò mò quá tại sao em đến với chương trình cặp đôi hẹn hò em ginh nguyên cái bao gạo lên sân khấu để làm cái gì dạ tại em muốn thử sức mạnh với các bạn nam trời đất ơi thử sức mạnh với bạn nam bên kia là thử làm sao dạ tại vì tiêu chuẩn hẹn hò của em thì bạn nam phải khinh bao gạo hơn em mới được à bên đó có sức khỏe không anh linh linh nhìn tướng tá đâu sao anh linh không biết bao gạo nhỏ lớn tôi không biết nhưng mà nếu nhỏ sách nổi bự nói chung là nổi. cái bao gạo lớn hay nhỏ không biết mà các tường không xê dịch nổi nhưng mà em ơi bây giờ chỉ cần là bạn trai là sách nổi bao gạo này là coi như ok luôn đồng ý luôn đó hả <laughs> dạ à, đó là tiêu chuẩn đầu tiên dạ tiêu chuẩn thứ gì là gì nói luôn lượt đi em gây nhiều cái ấn tượng cho chị quá dạ tiêu chuẩn ờ, tiếp theo là phải <laughs> hợp với ba mẹ của em trời đất ơi đầu tiên phải viên gạo thứ hai hợp với ba mẹ em vậy ba mẹ em sao ba mẹ em thích cái gì dạ ba mẹ em thì uh, thích uh, như cao ráo cao uh, rồi uh, chung là uh, biết cách nói chuyện với uh, người lớn uh, lễ phép biết cách nói chuyện với người lớn dạ là nói chuyện người lớn được còn nói chuyện với nít sao cũng được dạ <laughs> nói chuyện với nít thì nó, nó dễ hơn rồi à, nói dạ, chuyện người lớn mới là quan trọng với người lớn nó quan trọng hơn đúng rồi và cái ấn tượng đầu tiên nó quan trọng tiêu chuẩn mình nó hơi cao quá tôi hỏi bao gạo nhiêu ký vậy bạn nhiêu ký vậy em 40 mươi ký 40 ký lên nổi không bạn dư hả dư hả nãy giờ bạn thấy tiêu chuẩn bạn gái bên kia bạn có đủ đáp ứng không ờ chín mươi phần trăm là đáp ứng chín mươi phần trăm luôn vậy cái tiêu chuẩn của bạn như thế nào có ờ, theo tiêu chuẩn của ba mẹ không ờ cũng không cần phải theo chuẩn của ba mẹ vậy theo tiêu chuẩn của bạn như thế nào ờ chị thứ nhất là vừa mắt em là được rồi vừa mắt là sao vừa mắt như thế nào mới cụ thể luôn ừ, không biết bạn bên đó có tóc dài không chút xíu đi nối tóc tự lập được tự lập dạ thấy khiên cái bao gạo là biết tự lập rồi thủy nè chị thấy em à, xuất hiện thì à, mặc áo đậm cũng rất là nữ tính nhưng mà lại khiêng bao gạo thì chị thấy rất là là là men bây giờ tự nếu bản thân em tự nhận xét về mình thì em nghĩ mình có phải là một người nữ tính đầm thắm thùy mị hay là không khi mà một người nào đó khi mà tiếp xúc với em thì cứ hiểu lầm về cái giới tính của em <laughs> hiểu lầm về giới tính của em tại sao mà người ta nghĩ mình như vậy mình không thay đổi em vẫn thích giữ hình tượng như vậy hả dạ tại vì em nghĩ là khi mà ra cuộc sống thì em à, em thích nó cái, cái mạnh mẽ hơn thì à. sẽ không không bị người ta ăn hiếp á Ủa nãy bạn nói là bạn thích nữ tính đúng không? Dạ. Bây giờ nghe bạn bên kia bạn thấy sợ không? Không anh Kia là nam tính quá hả? Ừ, cũng không vấn đề gì hết Không vấn đề gì hết à, Bạn nói thì ra ngoài thì bạn mới tỏ ra mạnh mẽ để người ta không ăn hiếp thôi Nhưng mà về nhà thì chắc bạn nó sẽ nữ tính lại Nếu bạn là nam tính luôn thì sao? Cái đó là phải xem xét lại <laughs> Bây giờ trong cái tưởng tượng của bạn, bạn nữ bên kia là người như thế nào? ờ theo nghĩ là chắc là tóc ngắn dễ thương nhưng mà ờ, mạnh mẽ mạnh mẽ dạ còn bạn tự nhận xét mình là người như thế nào có mạnh mẽ không ờ đối với em thì ờ, lúc cần thì em mạnh mà lúc không cần thì em yếu <laughs> cái này được tức là ai nhu mình nhu ai ờ, dạ, được mạnh đúng không à, thế nào bây giờ chị hỏi nè em bảo là em đi tìm bạn trai cho mình nhưng mà lại theo ý của ba mẹ bây giờ rủi như em gặp một cái người đó em thích hết trơn rồi em cảm thấy là rung động rồi mà bây giờ em dắt về ba mẹ em không đồng ý thì lúc đó em giải quyết làm sao dạ thì à, em á thì em là người của gia đình bởi vậy à, em tôn trọng ý kiến của ba mẹ của em à, nếu như mà ba mẹ em không cho phép thì em cũng không về tại vì em rất là yêu thương ba mẹ của em à rất là yêu thương Chà, ba cái này mẹ rất là căng em. nha tôi xin hỏi bạn trai nè bạn gái nói vậy bạn có lo không dạ không anh sao không lo tại sao không lo tại vì à, em không nghĩ là ba mẹ bạn ấy không thích em à chứ bạn có tự tin là bạn sẽ chinh phục được ba mẹ bạn ấy giữa một cô gái rất đẹp và một cô gái rất tốt bạn sẽ chọn cô gái thế nào em sẽ chọn cô gái rất tốt rất tốt bạn nói vậy tôi cũng chưa chắc là bạn trung thực hay không có trung thực hay không hay là ngồi trên truyền hình bạn lại nói vậy bây giờ nói thật đi nhìn thấy đẹp mình chọn đẹp chứ tại sao là chọn cô gái tốt biết đâu cô gái tốt mặt nó xấu hơn cô gái kia thì sao nhưng mà cái đẹp thì nó đâu có tồn tại lâu dài đâu anh tại già thì cũng xấu thôi chứ đâu có đẹp hoài được anh <laughs> tôi à, cũng tạm tin bạn điều đó và bây giờ chúng ta sẽ nhìn xem cô gái bên kia rất đẹp hay là rất tốt thậm chí là có thể vừa rất đẹp, đẹp và vừa rất tốt, tốt luôn. vừa đẹp vừa tốt có thể như vậy chúng ta sẽ xem nhé nào một chút cảm nhận về người bạn của bạn nè nhìn cái bao gạo nè bên kia khi nổi không Ủa, đâu có nữ đâu có nam tính đâu rất dễ thương cô mặc váy đẹp quá chứ hả tóc ngắn mặt tròn tròn không sao anh cái này em nói rồi lát em dắt đi tẩy tắm trắng không, đi nối tóc luôn không cần như thế này là xinh lắm rồi có điều là ba mẹ bạn ấy chọn chứ không phải bạn ấy chọn nó khó là chỗ đó đó bạn được được à, không thả là thấy được rồi ha dạ. bây giờ tới phiên mình mình phải xem coi cái người bạn trai bên đó nãy giờ rất là tự tin những người mà làm được vừa lòng những người lớn tuổi cũng là những người rất là tự tin về bản thân của mình đây oh. em phải tự tin nhìn vô mắt chị chị là chưa phải khó khăn bằng ba mẹ của bạn này đâu ba mẹ bạn này còn khó hơn nữa tận bao nhiêu độ ờ, năm à, độ rưỡi đang làm gì nhân viên văn phòng có định lấy vợ không chắc chắn là sẽ rồi được được được em được trời ơi chị khó vậy mà còn được nữa là chắc là ba mẹ à, chúng ta sẽ đến với giờ khắc rất là quan trọng hai phút hai bạn sẽ nhìn thẳng vào mắt nhau và quyết định có hẹn hò hay không nào kéo mặt lên quay qua Thế... hai phút dành cho hai bạn bắt đầu ờ, bạn có cần mình nhấc cái bao gạo đó cho bạn coi thử không vác lên vai vác lên vai nãy là người ta vác lên vai người ta lên đây đó đó là câu uh, phải nói trả lời trong ngày hôm nay và rất tôi biết mạnh mẽ. bạn đang rất nôn nóng để rất được bao gạo nóng. đó <laughs> thậm chí muốn giác về nhà luôn rồi bây giờ chúng ta còn một phút nữa bạn có thể vác được hơn cái bao gạo đó không được vậy chừng nào rảnh mà nhớ về nhà mình vét nhà nhà mình nhiều lắm hết thời gian câu này cũng là một gợi ý mở bạn về, về nhà, nhà mình, mình vác gạo gạo nhiều lắm là đi làm rễ đó anh à rồi bây giờ như thường lệ chúng ta sẽ có ba khắc để quyết định có hẹn hò với nhau hay không mời các bạn đặt tay phía sau lưng ghế và bây giờ thời khắc bắt đầu một hai ba, ba chúc mừng các bạn tôi xin hỏi bạn nam á lúc mà bạn nhấn nút bạn có hồi hộp là sợ bên kia bạn nữ không nhấn nút không dạ không sao vậy tự tin quá vậy dạ đúng rồi tự tin như vậy luôn đúng rồi bạn biết chắc là bạn nữ sẽ nhấn nút dạ đúng tại sao tại vì lúc nào cũng tự tin như vậy mặc dù em không biết kết quả chưa trời đất ơi có chừng hoang tưởng đó không còn em tại sao em lại chọn bạn nam đó tại nhất được bao gạo hả dạ <laughs> à, à cái đó tiêu chuẩn rất là quan, quan trọng đúng trọng không đó. nếu như mà mình à, được cái điều đó rồi thì mình không không có lo lắng về ba mẹ nữa đúng dạ. rồi à, dù sao thì cũng à, chúc hai bạn à, ngày hôm nay sẽ là một ngày thật đặc biệt các mời các bạn, bạn.